Chào tất cả các bạn, mình là tơ Bên Hồng Sau một khoảng thời gian mình mày mò một con mod là máy mod thời kỳ đồ đá Thì mình có tìm hiểu con mod này và bắt đầu mình chơi Thì con mod này nó có những cái máy farm chẳng hạn như máy farm đá Và một số vật vụn khác Thì các bạn có thể theo chân mình tìm hiểu con mod này Khi chúng ta farm những con quái thì nó sẽ gớt ra được những túi đồ Trong túi đồ đó sẽ có những cái đồ bất kỳ khi chúng ta mở ra chẳng hạn như được giá và những đầu quái vật đôi khi chúng ta còn hơn nữa chúng ta được cổng DN nữa các bạn thì những đầu Wither chúng ta có thể đánh được con Wither và kiếm sao địa ngục thì sao địa ngục thì các bạn cũng biết rồi rất là quý hiếm luôn trong thời kỳ đồ đá này chúng ta có những con quái kỳ thú chẳng hạn như có hai con mắt rất là bự và tổ chản kiểu như bị lé vậy đó và chúng ta cũng không nói linh tinh liên thiên này nữa thì chúng ta hãy cùng nhau vào trải nghiệm con mod này nếu video này đạt trên 10.000 người xem thì mình sẽ tiếp tục làm video thêm đến 200 ngày nữa nha các bạn thì các bạn nhớ like và chia sẻ vùng lên đăng ký kênh ủng hộ mình nha còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào let's go ngày đầu tiên chúng ta vào thời kỳ đồ đá thì nó trả cho chúng ta cái gì ngoài cái nghiệp cả nó không sai thì chúng ta chỉ được mỗi cây đuốc thì chúng ta bắt đầu đập những cục đá cuội thì nó sẽ ra được những cục đá li ti những cục đá li ti đó chúng ta sẽ ghép lại thành đá cuội và chúng ta chế tạo được một cái bàn chế tạo bằng đá và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì chúng nó cho mình một cái lò nung bằng kim cương nhưng mà mình chưa sử dụng tại vì mình chưa hiểu cách sử dụng nó như thế nào cả và mình đặt bàn chế tạo ra và tiếp tục chúng ta đập đá để chúng ta có thể ghép được viên đá li ti lại thành những đá cuội và chúng ta chế được những cái que và chúng ta chế tạo ra được một cái hammer đầu tiên trong thời kỳ đầu đá này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lấy đất từ cây hammer này thì chúng ta mở ra được cái này giống như kiểu chiếc nhẫn nhưng mà độ hiếm của nó khá là cao đấy hai trăm mấy ngàn độ hiếm luôn nhưng mà như cái nịt chả xài được vái cái biểu chế tạo một cây cờ rốc để chúng ta có thể đập những cục đất đập những cục đất ra nó sẽ cho chúng ta được những mầm cây gỗ thì rất là vui luôn chúng ta trồng cây lên và lấy cây cờ rốc để chúng ta đập những cái tán lá để chúng ta lấy những con nhộng để chúng ta đập ra được chỉ và chúng ta đặt mầm cây xuống và lắc đít lắc đít lắc đít để cho cây lớn lên và bắt đầu mình lấy con nhộng mình đặt ba góc để cho chúng ta có thể được những tơ nhện mình ngồi mình chờ đợi những con nhộng này nó ăn mòn những cái tán lá cây để nó sinh sản ra được cho chúng ta những sợi chỉ. U là chờ mình ngồi mình đợi mỏi mòn luôn. Cuối cùng thì những con nhộng nó cũng ăn và chúng ta cho chúng ta chỉ rồi. Sau khi mình ngồi đợi nó xong thì chúng ta cũng tiếp tục là thu những cái sợi chỉ về thôi. Đúng không? Để chơi gì nữa? Thu thôi. Và đồng thời khi mình thu chỉ xong mình chế tạo những cái xia đầu tiên từ thời kỳ đồ đá này. Và mình chế tạo thêm một số cái mét để chúng ta có thể suy ra được những đồ quý hiếm chẳng hạn như khoáng sản nè Sau khi chúng ta xia một ít sỏi thì chúng ta sẽ được một ít khoáng sản. Thì mình ghép lại những khoáng sản li ti này lại để chúng ta có và đồng thời mình lấy thêm một ít đá để chế tạo một cái lò nung để chúng ta nung những khoáng sản chúng ta vừa xia xong những ngày đầu tiên thì nó sẽ khá là cực cho bản thân mình đây chúng ta phải lấy một ít đá và đồng thời chúng ta chia ra những cái sỏi và chúng ta đi chia lại một lần nữa để chúng ta có những cái hạt khoáng sản với nhau đấy các bạn thấy đấy rất là cực luôn nên hãy like và chia sẻ video nha cảm ơn các bạn <laughs> và đồng thời mình bỏ một ít thời gian ra để chúng ta có thể đào được những đá cuội và chúng ta lấy những đá cuội đó chúng ta lại đặt lại một lần nữa và chúng ta chọn lọc lại với nhau để chúng ta có thể lấy được những cục sỏi sau khi mình lấy được những cục sỏi xong thì mình sẽ đem đi xia mình đem đi xia xong để chúng ta có những cái đá đánh lửa đánh lửa thì mình chế tạo được những cái mét các bạn cái mét này thì chúng ta khi mà đặt ra thế thì chúng ta khi mà siêu sỏi ra thì nó sẽ đồ á nó sẽ vip hơn một tí chẳng hạn khoáng sản nó sẽ nâng cao một tí chẳng hạn như bây giờ chúng ta được than đúng không thì chúng ta nâng cấp lên nó sẽ được sắt vàng và kim cương chẳng hạn như vậy sau khi mình pha một ít đá xong thì chúng ta xì ra tiếp thì chúng ta đã đủ được đá đánh lửa thì chúng ta ghép lại một cái mét mới thì đồng thời cái mát này để chúng ta nâng cấp lên những cái khoáng sản như mình đã từng nói sau khi mình đã có bộ ba xia rồi thì mình lại xia tiếp những cục sỏi của mình thì cuối cùng đã xong hết và chúng ta chế tạo một cái cúp đá và đồng thời mình ghép những cái khoáng sản lại với nhau để coi chúng ta đã có bao nhiêu khoáng sản rồi nha và đem đi nung nha sau khi mình đem những cái khoáng sản mình đi nung thì tiếp tục mình lại đi đào đá lần này đào đá không phải là để chúng ta xia nhưng mà đào đá vẫn để chúng ta xia giỡn thôi Với đào đá các chỗ này mình sẽ đào rộng ra để cho chúng ta có thể đào trồng cây được Mình bỏ ra khoảng một ngày để cho chúng ta có thể đào được một cái chỗ để chúng ta có thể trồng cây Tại do hiện tại chúng ta xài những đồ đá thôi, chưa có nâng cấp gì được nên năm ra đào khá là chậm Sau khi chúng ta đã có một chỗ để chúng ta có thể trồng cây và farm cây rồi thì tiếp tục những cái đá mà nãy chúng ta đào ra được từ cái chỗ farm cây đó thì chúng ta đập ra để chúng ta lấy được những cục sỏi và chúng ta đem đi xe tiếp tục đi nhé. Bởi tục ngữ mới có câu, có công mày sắc, có ngày hành VIP Pro đúng không? sau khi chúng ta bỏ hết một ngày ra để chúng ta ngồi chia ra hết tất cả sỏi đó và đồng thời sau khi mình đã xong rồi thì hiện tại mình bắt đầu đào ra được một cái chỗ để chúng ta có thể farm quái bằng máy AFK thì hiện tại thời kỳ đồ đá này đừng cách nghĩ là không thể nào tìm được những cái kiểu hắc diệm thạch sách hay là bò này kia suy nghĩ sai rồi lệch lạc rồi các bạn hãy xem video để biết làm sao mình có thể chế tạo được nha và làm sao mình có thể farm quái được cái mod này nha nhớ nha xem nha không gì là không thể đã các bạn các bạn phải thử thì các bạn mới biết là được hay là không chứ đừng bao giờ nghĩ là nó xong được đâu thôi không làm đâu chẳng hạn như vậy các bạn hãy làm thử đi biết đâu được thì sao đúng không không được thì sửa sau khi mình đào miệt mài miệt mài miệt mài thì cuối cùng của mình cũng đã xong thì mình tốn kha khá về vấn đề sắt để chúng ta đào được cái chỗ farm quái như thế này hiểu là vui luôn chúng ta đã đào xong rồi sau khi đào xong thì mình bắt đầu mình thu hoạch một ít khoáng sản của mình khi chúng ta lúc đầu chúng ta nung nói xong thì cũng không đúng tại mình còn phải đào thêm một ít nữa và đồng thời xây lại những cái chỗ mà chúng ta cần phải xây chẳng hạn như chỗ quái rớt xuống nè đặt nước ra chẳng hạn như vậy để cho chúng ta phong quái mà không bị chết tại vì khi mà những con quái chúng ta thấy chúng ta thì nó sẽ nổ chẳng hạn creeper nè sợ thật sự luôn á sau khi đào xong thì mình đợi khoảng một tí khoảng nửa ngày thì bắt đầu quái sinh ra nó rớt xuống thì mình không hiểu tại sao cái thời kỳ đồ đá này quái nó rớt xuống rất là nhanh luôn các bạn và đồng thời nó cũng sinh sản ra rất là nhiều luôn thì bắt đầu mình farm thử và chúng ta được một cái túi túi này mình không biết gọi là túi gì cả thì mình mở ra mình thấy ở trong là có một cái hũ ủ này có nhốt một con bò ở trong, bò con nó mới đau chứ và chúng ta nâng cấp những cái xe chúng ta lên là xe thời kỳ đường sắt các bạn thì tại do ờ, lúc đầu á chúng ta xe ra thì chúng ta cũng khá là nhiều sắt rồi thì chúng ta chế tạo luôn thêm 6 cái nữa When I got you, it's all gonna be time to be alive Just you and I Just you and I Sau khi mình chế tạo những cái xia xong thì bắt đầu mình đặt đá ra và chúng ta đập đi Để chúng ta kiếm lại được những cục sỏi nha Và chúng ta sử dụng nó để xia tiếp Để coi cái xia hề kỳ đồ sắt này để nó cho ta những cái gì nhá Xia xong mình thấy được một ít lưu ly Khá là mừng rồi đấy Để coi xia tiếp chúng ta được gì nữa nào you Mình bỏ khoảng một thời gian một ngày ra để cho chúng ta có thể xia hơn tất cả sỏi đó của chúng ta. Thì các bạn thấy đó, được 8 viên kim cương, rất là mừng luôn, một đống khoáng sản vụn. Thì chúng ta ghép lại nhau thì được khoảng gần ít rất là nhiều là vụn sắt. Thì chúng ta lấy những cái vụn sắt đó chúng ta ghép lại nhau. Ôi trời, quá nhiều chúng ta nung lại với nhau và đồng thời chúng ta farm thêm một ít quái nữa để chúng ta lấy thêm một ít kinh nghiệm nào mình đánh một ít quái và đồng thời quay đầu lại là bờ mình kiểm tra lại cái lọ mà có chứa con bò tí hon ở chổng ôi trời tám ngàn rồi mà nó trả ra sinh ra cái gì hay là cái gì đó hả đúng rồi có đầu của bắp vứt đi sau khi mình kiểm tra cái hũ của con bò tí hon ở chổng xong thì cảm thấy khá là vượt bắp thì bắt đầu mình lại suy nghĩ đi đào thôi chúng ta hiện tại chúng ta vẫn phải tìm đá đúng không thì chúng ta phải lấy thêm một ít đá nữa nhưng mà suy nghĩ lại lấy đá thì không phải ờ, để làm gì đúng không xây nhà đi thôi thì mình đào một cái chỗ để chúng ta có thể chứa gương để sau này chúng ta có thể sắp xếp đồ và làm việc ở trong đó để nhớ hiện tại mình thấy chỗ của mình mở rộng ra nó không đủ rộng cỡ mấy nên năm ra là mình sẽ mở rộng cao hơn và bự hơn để cho chúng ta có thể đựng những cái gương và những đồ vật của quái vật nè chẳng hạn như vậy sau khi mình xây cái hang động bằng đá xong, mình bắt đầu pha một ít kinh nghiệm và đồng thời chúng ta chế tạo một cây rìu bằng kim cương để chúng ta có thể chặt gỗ, để chúng ta lấy gỗ đó và chúng ta làm những cái gương đựng để xung quanh để chúng ta có thể đựng đồ nhiều hơn. Chứ hiện tại gỗ chúng ta đã không còn nữa rồi, nó còn khoảng có một hai block và không đủ để chúng ta có thể sử dụng và mình cần phải đi lấy thêm một ít gỗ nữa. Các bạn biết đấy, khi chúng ta làm một cái cây, nếu mà muốn lớn nhanh thì làm sao? Lắc mông. Lay đều quay đều lắc đều lắc mông nào Yeah Sau khi mình có đủ gỗ rồi bắt đầu mình chế tạo một số cái gương Và đồng thời mình đặt ra và sắp xếp đồ vào chổng luôn sau khi mình sắp xếp gương ngay ngắn lại với nhau rồi thì đồng thời mình muốn một số xô nước để chúng ta có thể bỏ vào những cái quặng của chúng ta để chúng ta có thể bỏ đứt sát vào và chúng ta lấy đứt sát ra để chúng ta có thể đập ra và chúng ta làm một cái receiver để cho chúng ta có thể bỏ lava vào chậm để chúng ta có lava lava làm gì làm máy tự động rất là dễ luôn á các bạn và mình xin đính chính lại đây là đứt sắt chứ không phải là sắt nha mình không đủ dèo để chúng ta có thể làm những cái quặng nó bằng sắt được nên thông cảm nha, xài đỡ đứt xét nhé. Sau khi chế tạo và nung lên, chúng ta cuối cùng cũng đã được 5 cái. Nhưng mà hiện tại chúng ta không có lava để nung những cái này lên để bỏ đá vào. Đồng thời mình lấy đá bỏ vào và mình chế một cái bật lửa sẵn rồi. Thì mình bật lửa lên để cho có thể nó nung những cái này để nó ra lava của chúng ta. Nhưng mà lúc đầu mình có test thử một cái đuốc các bạn nhưng mà cây đuốc nó rất là lâu luôn nung rất là lâu luôn nên mình mới lấy bật lửa như thế này đấy các bạn thấy đấy sau khi mà chúng ta lấy bật lửa thì cuối cùng chúng ta cũng có cái lava rồi thì mình lấy lava đó và mình để qua một bên tại vì mình cố định một cái bật lửa đó một chỗ thôi để chúng ta có lava rồi chúng ta đặt ra thì nó sẽ nung những cái ờ, đá còn lại thành lava luôn rất là dễ luôn các bạn thấy mình bay các bạn tưởng chép hoặc hắt đúng không không đâu tại do hiện tại nãy mình có mở cái ờ, túi ờ, của quái vật ra thì chúng ta có thể thấy được một cái viên ngọc cái độ hiếm quý giá của nó mình thấy cũng rất là cao luôn nhưng mà khi mình bỏ vô túi nhưng tự nhiên thử mình nhảy lên cái mình lại đi lên trên không luôn các bạn như học được một cái cuốn bí kíp gì đó sau khi chúng ta có cuốn bí kíp kinh công rồi đúng không thì bây giờ chúng ta chế tạo máy farm đá tự động thôi vào công việc thôi thì chúng ta cần một xô lava một xô nước và một ít đá cuội sau khi xong thì mình cần thêm hai cái gương và một cái máy hút để cho nó hút từ cái máy khi mà nó đào ra nó hút thẳng vào cái gương của mình luôn sau khi chúng ta có máy phong đá tự động rồi thì bắt đầu chúng ta chế một cái kệ sách và đúng là bàn enchant thôi để cho đồ vip hơn thôi nào đúng không thì hiện tại mình đã tìm hiểu và chúng ta có thế nào để có thể chế tạo ra sách mà không cần phải có da bò các bạn sau khi mình đã có đầy đủ những cái món để chúng ta có thể tạo ra một khu enchant cấp độ 30 thì bắt đầu mình bắt tay vào xây thì sau khi mình xây xong thì các bạn biết đấy test thử như thế nào ui một cây cúp enchant gia tài ba các bạn ủa ủa ủa hơi sai ủa ủa hơi sai tự nhiên đào đá mà gia tài ba làm cái gì đúng không rồi có cái auto siêu gì nữa cái này là tự nung các bạn mình đào một cục đá tự nung ra luôn chả hiểu và chúng ta lại tiếp tục enchant thêm cây rìu kim cương nó có một số cái dòng mà mình cũng không hiểu rõ về cái vấn đề này tại do mình không có gành tiếng anh nữa anh em không cảm thì mình có đem cây rìu để đi test thử thì ai ngờ nó đập chung một cái block các bạn chẳng hạn như chúng ta đặt block gỗ đúng không đập một phát thì nó sẽ ra ba bốn năm sáu chẳng hạn như vậy nó đập chung hết một lần luôn ui đúng là đỉnh vô đỉnh sau khi mình có một số món đồ enchant rồi bắt đầu mình chui xuống cái chỗ mà mình farm quái giật các bạn thì mình lấy một số cái túi thì nó cái độ hiếm nó tùy theo cái màu túi các bạn thì mình lấy ra và lấy tất cả mọi thứ ra luôn chẳng hạn như túi chữ màu xanh nè tuổi màu vàng nè le rình nè rồi một số cái mình mở ra mình kiếm một số cái đồ vip thôi để coi có cái gì vip chổng không nhưng mà chả hiểu sao toàn đồ kim cương không các bạn một số món đồ mình không biết xài sao nữa mình tại mình chưa tìm hiểu kỹ lắm về con mod này mình chỉ biết sử dụng và khám phá như thế nào coi sao sau khi chúng ta mở những cái túi đó ra thì chúng ta đã có full bộ giáp kim cương các bạn <laughs> quá đỉnh quá good job và mình bắt đầu mình lấy thêm một cái sợi của mình chúng ta đặt ra để chúng ta lấy được những cái cục đất để cho hiện tại thì mình đang gọi là thiếu lương thực trầm trọng luôn nên đâm ra bắt buộc là mình phải trồng trọt các bạn thì hiện tại trong đây thì mình không thấy có khoai tây mà hết toàn cà rốt mà nên bắt buộc phải trồng cà rốt thôi và sau khi mình xây xong á thì bắt đầu mình lấy một ít bột xương để mình bón cây cà rốt lên để chúng ta có thể lấy tầm một tách tại do mình thấy cà rốt ăn chỉ được khoảng một thanh rưỡi thức ăn rồi các bạn đó nên đama khá là cù bắp nên đâm ra chúng ta phải nhân giống lên nhiều hơn nữa để chúng ta có thể kiếm khoảng tầm một tách tại do hiện tại đồ của mình á kiếm rất là ít luôn á đây anh em thấy đấy khi chúng ta làm nhiệm vụ xong nó tặng cho chúng ta một cặp sừng ôi là trời và cho hai cuốn sách tưởng đâu cục cuốn sách này gọi là xóa FA chứ ai ngờ cuốn sách của người hướng dẫn ui cụ bắp và đồng thời có nhiều bạn có bảo là anh ơi sao anh trên không xây nhà này kia ok thì bắt đầu vô xây ha à. tại do nhà thì hiện tại mình không có suy nghĩ được nhiều nhưng năm ga thì mình sẽ xây ít lại tại do nếu mà là xây nhà sẽ mất khá khá khá là nhiều thời gian nên năm ga là mình sẽ cố gắng xây thật nhiều và nhanh nhất thì hiện tại có thể là mình bị cắt khúc cắt khúc cắt khúc này kia thì các bạn bảo là à, anh chép hay là này kia nên đâm ra mình sẽ quay hẳn một cái video luôn nhưng mà quay nó rất là nhanh nên đâm ra anh em cố gắng xem ủng hộ mình nha <laughs> và video này á nếu mà đạt trên 10.000 người xem thì mình hứa các bạn luôn mình sẽ ra video 200 ngày cho các bạn nhớ nha 20.000 nhìn một một 10.000 người xem thì mình sẽ ra 200 ngày sau khi mình đập lại cái hang nó xong thì chúng ta được hang khá là bự mình nghĩ là đủ sắt cũng xây đủ một căn nhà rồi thì bắt đầu mình gom hết tất cả gỗ lại và đồng thời mình chặt thêm một ít gỗ nữa để chúng ta bắt tay vào công việc xây nhà thôi hiện tại thì chúng ta xây bằng gỗ bạch dương nên đâm gá là cái màu nó sẽ không được đẹp lắm các bạn nên các bạn thông cảm giúp mình cái vấn đề đó nhưng mà mình sẽ cố gắng xây một ngôi nhà hoàn chỉnh để cho các bạn xem còn các bạn nào muốn xem mình xây nhiều hơn từ có mod thời kỳ đồ đá này thì các bạn hãy bình luận video ở dưới là nếu 10.000 người xem thì mình nhớ hứa các bạn luôn mình sẽ làm video 200 ngày trong Minecraft thời kỳ đồ đá cho các bạn xem nha nhớ đón xem và đồng thời được thì hãy like và đăng ký và đừng quên chia sẻ cái video này ủng hộ mình nha để đạt 10.000 người xem mình sẽ ra video 200 ngày thời kỳ đồ đá cho các bạn xem nhé sau khi mình xây nhà xong mình đánh con enderman nó lại rớt ra cái đầu các bạn nhưng cái đầu nó không chịu khuất phục mấy gì á nó cứ la um sùm với ca rồi và đồng thời mình cũng mở tất cả những cái gương thưởng mà từ nhiệm vụ chúng ta ra nhưng mà mình thấy à, những cái đồ này mình không có cần thiết tại mình không có biết cách sử dụng của nó như thế nào từ từ mình sẽ tìm hiểu coi sao nha sau khi tiết mục kia đã xong thì chúng ta lại qua một tiết mục mới mở hộp quà bí ẩn cơ bên trong chúng ta sẽ có những gì đây? Nhớ đón xem nhé, để coi có món đồ review để chúng ta có thể sử dụng được không nhé. sau khi mình mở những cái túi ra thì mình thấy một cây kiếm hại hay ma ui level 5 các bạn đối lực tuyệt vời luôn nhưng mà không tuyệt vời bằng hai cái quả cầu mình thấy hai quả cầu này thì thấy khá là bí ẩn giống như chơi quỷ ba vậy các bạn mình có test thử mình đặt ra thì quả cầu đầu tiên mình thấy nó không có gì cả ngoài một cái cho chúng ta một cái bàn gọi là ép sắt các bạn nhưng mà ép sắt chúng ta đã có rồi thì không cần nữa đúng không và cái quả thứ hai á à, đủ hơi bị bất ngờ nha đón xem đi thử đi biết đi <laughs> cuối cùng thì các bạn đã biết cái mã hai nó bị gì rồi đúng không Thôi, nói chung thì 100 à, ngày sinh tồn của chúng ta thì đến đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này và nhớ nhấn like và chia sẻ ủng hộ mình nha. Video này đạt 10.000 người xem thì hứa các bạn luôn sẽ ra Minecraft sinh tồn thời kỳ đầu đá 200 ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.